hello chị và các bạn hôm nay là ngày lễ ba à, đình đi thì à, ở nhà con em của à, của mình có tổ chức một buổi dinner thì các cụ mấy cha con của Tesla mới về nè mình thử cái thế tí nữa làm à, review cái Tesla này mới được mới mua về ngày hôm qua Say hai man Hi man Không cửa đây Let's open Yeah Yeah, let's open Hey, what's up? À? What? What? What? Oh, hi. hi. Ủa lên cho nó unsubscribe nè Ồ, đồ ăn ngon nha Chơi lớn nha dạ. Chơi lớn nha Play big Sao mà? Yeah Nè Đây bò nướng bơ để em làm biết để làm đúng thế đó đúng rồi đó đi cũng năm kiểu sao bé ừ. trên ờ, thứ bảy là ờ, đức gì đó Sắp Jocelyn Jocelyn Jocelyn Hello Hi Do my video Do your video Hi không, cái hai người à, hai người trở lại. À ok. Vậy đó. À, à, hiểu rồi, em hiểu rồi. Hiểu không? Ba người. Cắt cái cây của ai vậy? Một người đi bên nhà đi về <laughs> người đó. Hai người. Thì cũng có bông đó. Dạ, vậy đó. Dạ. Thì được. Lương dạ. lương. Dạ. Mà câu. Anh tôi mà giỏi Chút xíu ông nói đủ năm con thôi. hello, hello. hiểu bro lá lốt à lá lốt lá lốt bro bò nướng lá lốt bò lá lốt ăn thử không nè này chính này ăn thử đi you want to try it Kevin I'll take one you, there's one oh you want to get the sauce inside what sauce you, you have a sauce nước mắm dip it nước mắm nước mắm mắm là đít vô bò lá lốt mới nướng nè lá lốt trồng sau hè nhà mình chú Quy làm uh, My butt's No, Komi, is cooking it. I was just taking over for a minute. Komi? <laughs> yeah. Hello, cutie pie. <laughs> Come on, you want it? It's good, man. đây đây là nước mắm này món này mắm tôm món gì mắm tôm à đây mắm tôm không Em này ngoài cho mắm tôm. Stinky. Stinky sauce. Review mắm tôm. Is it spicy? A little, yeah. Okay. Just dip a little, not too much. Đây là bò lá lớp nướng chấm mắm tôm ăn này ngon lắm tâm đi nói chuyện kìa thấy người ta khè ra ăn tiếng là té ngửa luôn Ủa, nhãn mới mua ngày qua hả dạ wow mm. that's how I about this come on eat this everyone's like snacking on that hungry that's chào khán giả oh hello cái gì chấm mắm tôm chấm tôm nè chấm tôm nè yêu yêu coi rồi chấm là nó giờ ừ. ngon quá tiên nói chuyện ngửa khè vậy <laughs> té ngửa mình không té ngửa mà miệng thúi của người ta người ta té ngửa người ta té ngửa ừ đây là nguyên một cây bưởi tổ bố có con cháu bưởi rồi <laughs> No, there's little tiny ones in here. A lot of little Little tiny ones. Another one? Yeah, over here. Wait, Look. those are fruits? <gasps> They're so ờ, cute. Oh, cái này ra đó hả? They haven't grown yet, but they they are little tiny ones. Well, I pointed at them. Now they're gonna fall off. You know how the how the fruits are when you point at them. Tắt hả? Có trái chưa? Bông nhé, cái nào cũng có trái mà trái nhỏ nhỏ mà. tắt bông đầy dân mà nhưng biết ờ, chưa thấy trái mà thấy bao thấy bông đầy vậy nè. <laughs> Okay, I'm gonna <laughs> bring her own sauce. Dip it in, dip it in, dip it in. I'm gonna bring her own sauce. You didn't like the other sauce. I think this is the last batch, Chacha. Mate. Mmm. I'm good. Ah, I did this. Oh, what you want, Jim? Who's that? I got. Oh, your uncle? Yeah. Oh, Xin chúc anh chị các bạn và um, xin chúc uh, ngày uh, lễ Father's uh, Day gia bên gia đình vui vẻ nha. Hôm nay nhà Steven có nhỏ em nó nấu uh, bò lá lốp với uh, nướng uh, thịt bò nướng bơ hả uh-huh. yeah bây giờ ăn uh, cái này là món trắng miệng thôi nha <laughs> bò lá lớp nè ở nhà chồng sinh hè á Wow. This is good. Em em bulking Cái bây giờ mình cũng có ngứa ờ, ờ, đầu ờ, mình mình vui vẻ. đi con, đi. đi à, à sao là đủ cười tươi quá mà à, cười cười tươi tươi tươi ok chào ba dạ. cười coi bác đi cười sẽ giao đây bác cười cười ôi đi chu bác bác bác ơi bác sao mặc cả mặc cả đi à đi bác đi hello bác đi bác hai bác Hello Mr. Clean Chào khán giả Mr. Clean Hello Trời nè nè nè nè Nè Mr. Clean bro Hi cô Thi Hi Chào khán giả đi Cô My, bây giờ nè Hi <laughs> Ok, giới thiệu mọi người nha Đây là con nghe My sister Uncle Tony, her husband Her husband brother <laughs> Sit in the corner à, This the kid Cô My Karen and Uncle Billy <laughs> Này xe đó đây. Ghê chưa? <laughs> Ờ, ờ, Bên đây là chú dạ, dạ. Vũ. And cô Thúy, cô Thúy đang đi ăn cắp mạnh. Ờ, ờ ngon gì Thúy ngon. Đâu ở ướt á, ướt á. Phải mang dép không? Có dép ướt á.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 Ai đừng bán hư <laughs> Mận Ồ, nè Trời rụng trắng dáng đó cái chân Trời rụng trắng nó cầm cái rụng rồi Ừ. Trời ơi, ủa? Trời mưa xuống ăn là đã luôn em Để rửa sạch cho mình ăn cây mận mình chắc hai ba năm cũng Ôi ơi quá trời luôn nè Trời ơi đùm đùm hết Cái này chưa chín nó lạc quá ha flour okay. Don't be shy, it's all family here. Mm. Cảm giác nếu mận này mà mình chấm vô cái mắm thúi đó mình ăn nó cả nói sao ta? Chấm nữa là biết được nha. Chấm nữa. Tối là tháo rồi, cái phải nổi luôn. <laughs> Ờ, cái đó giờ tối mà tao tháo gượt má nhìn ra luôn á ăn của Billy mới suối rồi lấy mặn chấm vô mắm thúi à nhiều cái ấy mà ừ? <laughs> nhỏ này nó còn ác hơn Đây. <laughs> Trời ban xuống Quý vị coi kỹ nha Ở đây là một cây à, bông giấy Treo đó lên trang trí Mà ở dưới cái cây bông giấy là có một cây Chờ dạ. Thấy à. dạ hai ngập ha đó để xếp xếp ngon lạ luôn thì mai này hết tết này cũng còn treo đụng đắn mấy cái này nữa hả tết này đừng tới mình dán nè cái lan này cũng mình dán nè nãy buồn qua phượng bự tàn ui bông còn mấy cái lên hàng lên hàng được là lắm bác bác bác đi hai điện đâu rồi lẽ ngoài kia còn mặt bên nào thì lớn 오케이. 아쌤부터 지우자. 미, 미, 미, 미. Andy, how are you? Kêu bác Bác Bác nó nghiêm biết đông quá Before we put the shrimp and stuff, you can eat the shrimp Look in that Yeah, Gotta make sure we cook for Jocelyn Ừ. Ồ, mẹ chú đi chơi thôi nha. Cái đồng lại quá. Không thì mình mình kéo lên có cái có. Đi qua cái cái không ăn tiếp. Hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Look at Emma, is waiting for food. Emma, where's your food? Yeah, but Jocelyn has to eat it well cooked. Hả? Jocelyn has to eat it well cooked. Là cái ờ, công luật điện tử hãng trưởng nhiều. Dạ, nó ừ, là ừ, ừ, rất là có tiền. Dạ. Nhưng mà là Water ờ, đó, water không được water. Được thì chỗ này Việt Nam đâu? Ờ, tôi ở gần gần giáp ranh với Brandon á, ở gần Bắc Cô đó. Tức là ngay cái đó là cái ranh giới của Brandon với Thanh Hoa, ở cái mặt bên với Thanh Hoa. Thì nằm nét đó mà. Chở chở. Chúng qua bên đây nè. Ông gối bự quý sao gối Trái này là ai cũng biết hết trơn nha Có trái này là mọi người chỉ biết nè Dạ, làm như vẽ vẽ nó buồn. Yêu ai gói một cái gói một gói đổ nữa tiêu tiêu lên mở ra đây đó hả? Tôi tôi dạ. tôi thấy nha trong cái này ừ, món này là gói là số bột luôn ờ, gói đã luôn đúng không? Dạ. Nó tính uh, tranh thủ ờ, còn đóng mía, tính ép mía đem lên mấy đứa nữa hả? Mà đóng có kịp đâu. Hồi nãy ờ, còn mía cũ cũ mày có đem lại một bổi đi Korean barbecue. rồi ơi, Korean barbecue mà cái này mình ngon hơn. Anh đi ra ngoài à, anh gấp mía rồi rồi để bỏ mía còn bầu nữa làm còn một bầu để anh uống đi. Có đâu có tính đem lên cho mấy đứa mười mấy gallon quá quá quá quá sao hấp dẫn rồi út có tủ lạnh mà bữa tối vừa út về đó không có ăn tại mà tôi chưa có đi bắt đâu đâu người ta cho không rồi cho cá có thể đưa cho dưỡng nó anh sáu nè nó vô ừ. vô đã không vô ờ, dân ờ, Florida sang gì không chấm bị view hay sao ừ. bước vừa ăn lớn dưới là tự nhiên nhưng Michael cầu nó giờ nó nhìn thấy á ừ, thấy không đấy bây giờ cha nào mà cái coi mấy đứa nó bây giờ phân tích hôm nay rồi dạ. hồi trước nó nói qua này nóng quá mũi rồi dạ, dạ. thích rồi rồi cái vô ừ. ở đây mà nó không cảm giác sao đã quá ngon nó nằm nó nó hiếm á dạ. cái bữa nay cũng giật cũng làm thấy ngon dạ, à, quá không mỗi lần cũng ngục vui nè chú bị chấm chấm chấm chấm sao ở đầu cái chướng bên kia What's up, man? Hi, Andy. How are you? Cười cây. Nhiều bát cười cho ra các bạn ơi cười ơi cười ơi happy birthday đây ơi cười với bác ba cái cái bác ba thông cảm đi bữa nay Mới ăn quá rồi Happy birthday Happy birthday Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của mình hôm nay. Chúng ta đến đây nha. Chào mọi người, bye bye. hello mọi người bây giờ mình ra mình đi thử lái à, chiếc Tesla thử coi sao nha lần đầu tiên lái chiếc Tesla nè ừ. đời sống rồi bên đây Tesla đẹp không ừ coi dương cậu tới ờ, Model Model Y ở Billy hả? À? Hả? Model Y phải không? Y, yeah. Model Y đấy. Đâu anh vô xem. Đâu. Ừ. This is absolutely no button. Right? Vấn đề chỉ nó có nó chỉ có cái cái cái này thôi, nó có cái này, có có hai, hai cái cái cái cái cái cái à, cái horn. And this, this the light, this the ship. Giống như Mercedes phải không? Right? Xem tương lai Mercedes. Man. okay, giờ giờ mở cái AC cái này thôi with the, with the AC mới quá không biết nữa thử coi mấy cái nào Canada Energy Spotty with the Energy Browser Toxic lum la cho mà không có thấy energy oh yeah oh, ok there you go it's the AC mm. Ừ. Oh, AC vậy đó package? Yeah. So it was like 0 to 60 in like 3 point something seconds or something like that. It has a really fast pickup. Man, nó pickup nhanh thiệt á. Đạp cứ hút hút hút hút vậy Một cái là khi mình mình thắng mà mình buông cái release cái cái cái, ga gas ra ừ. là tự động nó slow down và nó không cần phải giống như cái xe kia mình buông ga nó chạy từ từ mà nó còn còn chạy lăn phải không? Ừ. Là they almost like break down for you. And that you do like really emergency brake ra cấp này không chạy nhanh thế oh man Mà cái xe này chẳng biết uh, maximum được nhiêu như là max choice mỗi lần chạy được bao nhiêu mai uh, gallon đâu như như mai uh, choice này I think like 300 something miles 300 yeah not too bad yeah like a typical uh, sedan for tank of gas uh, take you about 350 cái này như uh, out the out the door vẫn uh, à, 70 không uh, this one out the door bảy chục á bảy chục bạn yeah with like the performance gao 76 là chạy vòng thử không hả thử không gao yeah. 56 vậy yeah. thử không yeah đi thôi sẵn đi đi luôn nha cho nó sướng luôn cho nó pick up you a while to get used to the paddle. I think even, you might be able to program it uh, to simulate regular. Yeah, pick up fast, right? Oh man, I pick up your airplane engine, yes, it. performance. it has the performance package. Yeah, I wonder. See. xa dễ sợ luôn á you know like you don't see actually the, the, the car yeah but it's like far far away oh that's a clip on oh Tony nó mua well yeah oh no wonder it's so so big yeah Tony nó Tony he ordered and then he uh is that additional add-on he clip it on it's just a clip onto the old mirror oh no wonder no wonder so it looks so bigger Okay, your turn. Oh, ngao, ngao, ngao. Oh shit, you pressed the button. Yeah. Okay. Cảm giác lái Tesla. There you go. Nhìn ở trong này không có một mẹ chứ, nó có chỉ có cái screen đó thôi. À. <laughs> Nhìn vô giống như đồ chơi vậy. Cái cặp điên trời luôn em. One shooter? Uh, they shoot? Yeah. Hai cái? vâng dạ chưa two sạc tự động rồi Yeah. Dạ. Cái màu trắng. Trắng đen. Yeah, both of them. Both. It's black and white interior. white on each side. Nice. Đấy Ladies. Ladies. Đạp mấy lần đầu chưa quen á, nên là cái cái ga lên nghe nổi đó. Ok cả nhà Phim Father's Day hôm nay đã hết Và xin chào mọi người và hẹn gặp lại Ở một video kế tiếp See you again, bye bye and happy Father's Day